Tuy vậy, những bộ phim bạn xem không hoàn toàn phản ánh đúng sự thật và điều có thể xảy ra ở ngoài đời. Một trong những điều đó bao gồm như sau. Dương vật khủng Trên thực tế thì có một số lượng rất nhỏ phụ nữ cảm thấy hứng thú và thích thước với kích thước đồ vụ của dương vật. Phần lớn nữ giới sẽ gặp khó khăn khi quan hệ nếu đối tác sở hữu cậu nhỏ quá vĩ đại. Do vậy, nếu để ý kỹ thì bạn sẽ thấy được những nét nhăn đau đớn xuất hiện trên gương mặt nữ chính trong trường hợp này. Thứ hai là marathon sex. Đã bây giờ bạn tự hỏi những cuộc vui trong phim thì có thực sự diễn ra từ nửa tiếng đến như thời đến như là thời lượng một bộ phim chưa? Trong phim là bạn chỉ thấy có một cuộc vui liên tiếp diễn ra liên tục trong suốt khoảng thời gian phim thực tế, nhưng thực tế lại không phải vậy. 95% diễn ra diễn viên nam phải sử dụng thuốc hỗ trợ cương cứng trong quá trình diễn xuất thì bên cạnh những bên cạnh đó thì những cảnh quay cũng không diễn ra liền mạch như sản phẩm cuối cùng bạn xem có nhiều khoảng thời gian nghỉ giữa chừng để ăn uống và dùng thuốc khi trước khi diễn viên có thể tiếp tục ghi hình ngoài những khoảng nghỉ để hồi phục sức khỏe thì các phân đoạn được tạm dừng phục vụ để làm sạch cơ thể hay tăng cường chất bôi trơn để cũng xuất hiện thường xuyên Điều này đảm bảo việc nam chính sẽ không bị quá sức khi diễn xuất mà vẫn đạt độ phong phú tốt nhất. Thứ ba là sách tự phát. Trong phim sách thì luôn chuẩn bị kỹ lưỡng một hành vi tự phát khiến chúng trở nên thật hơn. Thực tế thì đằng sau những ờ, thước phim là một sự chuẩn bị công phu từ môi trường, bối cảnh, có khi là đến cảm xúc của cả nhân vật nữa. Bạn không thể vui vẻ tận hưởng chúng những cơn khoái cảm khi người còn hôi hám sau giờ tập căng thẳng tại phòng gym hay là căng thẳng chờ kết quả khám dược y tá mang ra. Thì tất cả những bối cảnh đều được dàn xếp cẩn thận để bảo đảm người xem không nghi ngờ đến nội dung cảnh quay. Thứ tư là khoái cảm tất cả những bộ phim khiêu dâm đều có chung đặc điểm kết thúc với những cơn khoái cảm tột đỉnh cho cả hai tuy vậy không tật tất cả những cơn khoái cảm đó đều là sự thật một số sự tận hưởng sách thì một số thì không một số gặp được đối tác phù hợp số khác lại không nhưng dù gì các diễn viên vẫn cần thể hiện hoàn hảo nhất trước máy quay họ học được để giả tạo điều đó và che giấu đi cảm xúc thật Đạo diễn chỉ xếp hạng những diễn viên theo cách thể hiện trước máy quay chứ không theo mức độ cực khoái mà họ thực sự đạt được. Và cuối cùng là những cuộc vui không áo mưa. Dù chỉ kiểm tra định kỳ thường xuyên, tỷ lệ những diễn viên mắc bệnh phụ khoa vẫn không dừng lại. Và điều này có thể lý giải bởi phần lớn đạo diễn không mấy ưa chuộng những phương pháp an toàn như bao cao su. Do vậy, lần tới có ý định quan hệ thì hãy xem xét những biện pháp bảo vệ bởi sách không thực sự an toàn như những gì diễn ra trong phim đó đó là những gì mà tôi đã phải ờ, nói cho bạn biết còn bây giờ chúng tôi xin kết thúc video tại đây chúng tôi sẽ ờ, gặp lại về nội dung này trong một video khác sách và virus máy tính các bạn hãy cùng xem còn bây giờ chúng tôi xin chào và lại quý vị và các bạn